mát quá tình ơi trời mát quá trời ơi nặng bốn mươi độ C ra cái hồ bơi ở giữa làng bơi chống hai khùng mát quá yeah <laughs> trời trời trời trời cái gì mà sao hai người này la lối âm sầm bơi bên dưới hồ mà la lối âm sầm vậy trời đã quá đã quá mát quá mát quá gì đây ông thấy không trời tôi nói là bơi trong cái hồ này gọi là hồ đã hết sảy luôn không cần phải đi đâu xa luôn á chuỗi đã hai người làm cái gì mà bơi bên dưới cái hồ của anh siro say rồi hai người la hát âm sầm vậy ủa có chuyện gì vậy Trời ơi, lúc không biết gì ơi, hôm nay 40 độ C người ta ở đây ra bơi đi gọi là bơi giải nhiệt, bơi cho đỡ nóng, không biết gì thôi. Trong nhà có máy lạnh ngồi mát hơn, không chịu ngồi máy lạnh đi, ra ngoài đây bơi làm gì? Nước này biết đâu lỡ có ai đó nhậu mình đi nhậu xỉn đi ngang qua tiểu xuống đây, cả hai người xuống đây bơi à. à, đồ chê đây mình tắm nước tiểu ạ, à. cho, cho mình tắm nước tiểu. Ai à, ai à, trời, trời, trời, ông dịch ông kéo mình xuống đây luôn bạn ơi. Trời ơi, trời, trời, trời, ghê quá, ghê quá. Ôi bẩn lắm cái nước hồ này bẩn lắm anh ơi, không bơi được đâu. Trời ơi trời. Ủa mà hai người tự nhiên ra ngoài đây bơi làm gì Sao không vô nhà bật bật máy lạnh cho nó mát Trời ơi trời nóng thì bật bật máy lạnh lên Ông không có biết gì hết trơn Bây giờ hả thời tiết nóng nực Mình bật máy lạnh lên rồi nó cháy cái máy lạnh Sao ra ngoài đây tắm nó mát hơn, đã hơn, vui hơn à, Cũng hấp dẫn nha Tính ra thì bây giờ cũng mùa hè rồi Mà đi bơi thì cũng vui phết nha uhm, Để mình nghĩ coi Ờ à, đúng rồi bạn ơi uhm, Mình mới nghĩ ra một cái ý này rất là hay luôn Đó chính là tại sao thay vì chúng ta phải đi ra ngoài đây bơi tại sao chúng ta lại không ở trong nhà mà chúng ta bơi luôn nghe hấp dẫn không có nghĩa là bây giờ cái cái đậu không không phải không phải là bơi trong buồng cầu mà là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà bên dưới biển các bạn ơi nó vừa mát nè mà nó vừa được bơi mà nó còn vừa ở trong nhà nữa rất là hợp lý luôn mọi người thấy sao nhà dưới biển à đúng rồi nghe thì hấp dẫn ấy nhưng mà xây là sao Trời yên tâm đi, yên tâm đi, có em này, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xây nhà bên dưới biển. Ok anh em ơi, bây giờ nè, mình sẽ cùng với anh Dịch và cùng với Timmy, bộ ba bá đạo sẽ cùng nhau xây nhà ở bên dưới biển nha các bạn. Và bạn nào mà thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like nè, một share nè và nhớ nó subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình để mình có động lực làm thêm những video mới nha. Ok bạn ơi, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xây nhà dưới biển thế nào. Let's go. One hour later. Ok và các bạn ơi, bây giờ mình đã cùng với anh Dịch và Timmy ra ngoài bãi biển rồi nè. Đó, này thấy không? bãi biển đẹp ở không ôi rộng ơi là rộng luôn xung quanh không không có gì luôn trời ơi trời đó thì bây giờ mình cùng với anh dịch và timmy sẽ xây nhà bên dưới biển nha anh em bây giờ à mọi người nè bây giờ mở cái rương ra đi em sẽ cho mọi người thấy bên trong cái rương có gì nè đây xin giới thiệu mọi người bên trong cái rương chính là bào tử đêm thì cái bào tử đêm này nè mọi người ăn vào á thì mọi người có thể nhìn thấy được trong bóng tối nè thấy không bây giờ mọi người xuống dưới nước nè mọi người thấy nước tôi đang đang thui lùi đúng không không thấy đường đúng không mọi người chỉ cần ăn cái này vào đó ăn vô thế là trời sẽ sáng lên liền ghê không dẫn à. Ờ, trời sáng rồi luôn quá à, mùa luôn rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới đây và xây nhà dưới biển thế nào anh em ơi Let's go Ui ui dịch dịch dịch dịch đi Dịch gì Bên đây em thấy nó nổi lên gì nè Trời ơi Timmy nó mới nó mới làm gì bên dưới nước mà nước nổi lên à. cái bọt đen đen nè À vô văn hóa cái này là có cái cục gì dưới đây nè ba Đâu không À có cái cục khoáng sản bên dưới nè cho nên là nước nước nó phòng hồng cái gọi cái bột màu đen đó nè rơi vậy thôi rồi thôi đừng đừng để ý đến nó nữa bây giờ mình cùng nhau xây nhà đi nào nhà to nhà nhỏ gì cũng được miễn là nhà dưới biển nha ok bắt đầu xây thôi rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xây nhà dưới biển nha anh em thì mình sẽ chọn à, cái màu nhà là màu à, màu trắng với màu đen đi từ trước giờ mình xây màu xanh nhiều rồi chán lắm mình sẽ chọn màu trắng và màu à, màu màu đen luôn cho nó đẹp mấy bạn ạ à. ok rồi mình sẽ xây một cái à, căn biệt thự ở bên dưới biển nha bạn một cái căn biệt thự ở bên dưới biển luôn cho mọi người lé mắt luôn bạn ơi ôi bình thường là mọi người toàn xây nhà thôi còn mình mình sẽ xây luôn cả một căn biệt thự siêu to khổng lồ bên dưới bãi biển à đó thì mình ở trong nhà ha mình có thể bơi được trong nhà mình có thể tắm được trong nhà luôn bơi bơi lại luôn khỏi sợ trời nóng nữa quá hợp lý ok rồi để mình xây đây nha bạn mình sẽ xây cho nó một cái uh, hình vuông như thế này một cái bức tường hình vuông như thế này à. rồi bây giờ mình sẽ xây nó cao lên nha Ok sắp xong rồi bạn ơi Mình đã xây xong mấy cái bức tường cho ngôi nhà rồi nè Đó ok rồi Rồi xong đây là một cái ngôi nhà của chúng ta là có được mấy bức tường rồi nè Bây giờ chúng ta sẽ xây đến cái sàn nhà nha bạn Thì sàn nhà mình nghĩ rằng là mình sẽ sử dụng gỗ nha Sử dụng gỗ cho nó đẹp nè Không biết dịch với Timmy xây thế nào ta Ui trời Dịch ơi anh xây cái gì vậy Nha Xây cái nhà gì đâu mà nhìn nhìn kỳ vậy Nhìn nó y hệt như cái cái cái tù luôn á chứ cái nhà gì <laughs> Tù trời đây đây là thủy cung người ta xây dưới biển Người ta xây này thiết kế không biết gì về khoa học gì thôi rồi ok ok được rồi vậy em qua coi Timmy coi Trời anh ơi Em thấy cái cái nhà anh xây đã xấu rồi mà cái nhà Timmy xây còn xấu hơn nè anh Nó xây hình vuông anh Chưa xây xong nha Ta chưa xây xong đừng chê ba về lo làm công việc của mình đi ba lắp lên đây chúng ta sẽ xây cho chúng ta một cái sàn bằng gỗ cho nó thật là sang trọng các bạn ơi nhà giàu là người ta không ai sẽ xài là sàn gạch hết á người ta xài sàn gỗ thì nó mới vip bạn hiểu không ờ, mình là nhà giàu mà mình là phong cận nhà nhà nhà giàu nhất hero team mà ờ trong nhà mình ờ, rồi, ờ. Ồ, ok rồi bây giờ lắp lên nè nhà nước ok lắp cái này vào đây ok đó rồi xong bây giờ chúng ta đã xây được cho chúng ta một cái uh, nhà gọi là kính được hết nè có trần nhà nè có sàn nhà và có được bốn bức tường luôn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, bắt đầu xây đến cửa nha bạn đó mình sẽ xây cho mình cái cửa ở đây đi đây mình sẽ để cái cửa ở đây mình sẽ lấy cho mình à, cái cửa gỗ nữa bạn đó cái cửa gỗ này đẹp nè đặt vào đây à ok rồi bên này thì mình sẽ sử dụng cửa sổ nha bạn thì mình sẽ đập cái này ra để mình lắp cửa sổ vào cho nó đẹp mấy bạn ơi đó, nhà thì chúng ta gọi là sử dụng phải có cửa sổ luôn để chúng ta còn đón ánh nắng mặt trời vào mỗi buổi sáng nữa chứ chúng ta cần phải hấp thụ ánh nắng mặt trời mỗi buổi sáng thì chúng ta mới khỏe mạnh được nha các bạn à... mơ tù cửa sổ đông mê đi dọc cái gì vậy cái gì dịch dịch hát gì vậy ok rồi giờ mình sẽ lắp kính rồi nè đó lắp kính vào đó mình sẽ chọn kính màu xanh luôn cho nó hợp với à, gọi là màu da của mình đó ok Thôi. bây giờ là trang trí thêm bên ngoài nữa là hợp lý nè mình sẽ gọi là đặt cái khói màu đen này lên để mình trang trí cái nhà nha mình sẽ xây thế này Ê, sắp xong rồi bạn ơi trời ơi đó nhìn thấy cái nhà của mình là nhìn giống y hệt cái biệt thự liền luôn rồi bạn thấy không quá trời đẹp luôn rồi để qua coi nhà dịch thế nào trời sao nhà của anh dịch thì mình thấy nó không giống một ngôi nhà bạn ơi mình giống thấy giống một cái tòa lâu đài ở bên dưới biển hơn á nhưng mà tòa đúng lâu đài rồi, người ta to lắm rồi. tòa, tòa lâu đài người ta to lắm tòa lâu đài của dịch chút ép trời to như cái lỗ mũi của em luôn rồi à. trời trời tòa lâu đài phiên bản hết tiền trời ơi lâu đài phiên bản hết tiền hả ok rồi coi nhà timmy thế nào Timmy thì Timmy vẫn giữ quan điểm của mình Chính là Timmy sẽ xây nhà màu hồng các bạn ơi Timmy không hề đổi màu Đó còn mình thì mình chọn màu trắng và màu đen Dịch thì chọn màu xanh lá cây còn timmy thì chọn màu hồng luôn timmy không không không không đổi màu các bạn ơi ôi người đâu nhạt nhẽo không chịu đổi màu ok rồi biết timmy xây gì không timmy đang xây gì anh ở bên dưới biển nó có cá heo trên kia có heo thì xây chuồng heo dưới này có cá heo thì xây ờ, chuồng cá heo cái đậu phộng gì vậy người ta gọi là đây là nghệ thuật mấy ông hiểu không nghệ nghệ thuật nghệ thuật ơi. đồ cái này là nghệ ta đem ta, ta nấu thịt thì có nghệ thịt thì có chứ ngộ cái nghệ thuật cái gì rồi bây giờ tôi đã xây được xong ờ, cái ờ, cái bên ngoài nhà của tôi nè rồi tôi chui vào trong nha đây bạn ơi bạn thấy không bên trong nhà dưới biển là phải có nước các bạn hiểu không đó mình có thể bơi được trong nhà luôn nè đó thấy không bơi trong nhà luôn bơi trong nhà luôn à. không cần ra ngoài biển luôn bạn ơi bơi trong nhà luôn quá hợp lý thử tưởng tượng một ngày đó các các bạn sống ở trong một ngôi nhà mà các bạn có thể bay qua bay lại bơi bơi lại quá đẹp quá hợp lý rồi quá gọi là xuất sắc luôn mày đúng không rồi ok bây giờ là mình sẽ lắp đèn bên trong nhà nha bạn để xem coi bây giờ mình sẽ chọn à, đèn nè mình sẽ chọn khói đèn nha đây có cái khói này nó có thể phát sáng được bên dưới biển nè mình sẽ lắp vào đây đó trời ơi sáng chân luôn bạn ơi sáng đến nổi mà mù mù hết cả mắt luôn nè trời ơi trời chắc tí nữa mình bị cận thêm mấy chục độ luôn quá sáng ơi là sáng luôn ok rồi lắp lắp kính vào lắp kính vào đó lắp kính hết cái nhà vào luôn wow nhìn bên trong nhà là thấy sang trọng rồi nè anh em đó bây giờ là mình sẽ bỏ thêm bàn ghế nha bên trong nhà là phải có bàn có ghế đàng hoàng thì chúng ta mới có thể gọi là ngồi chúng ta xem phim chúng ta ăn bánh chúng ta bơi trong nhà luôn tha hồ mà mát mẻ thoải mái đây lấy hết những cái đồ trang trí ra luôn à, lấy thêm mấy cái khói đèn này nữa rồi ok mình sẽ chọn cái chỗ này là để cái tivi đi à, hay chỗ nào ta thôi chỗ này đi chỗ này để tivi nè thì mình sẽ để cho mình cái bàn vào đây nha xếp bốn cái bàn vào nè sau đó để thêm ghế vào đó rồi thôi hai thôi hai cái bàn thôi được rồi đó xếp theo ghế vào rồi ok sau đó là mình sẽ lấy thêm cho mình là bình hoa nè mình sẽ lấy bình hoa cho mình để mình trang trí luôn trời ơi nhà phải có hoa nhà là phải có hoa thì mới đẹp mấy bạn ạ à. đó ok để bình hoa vô nè xong lắp hoa vô đó quá đẹp luôn quá đẹp luôn bây giờ mình sẽ xây cho mình một cái tivi nha để mình xem coi mình sẽ lấy lắp màu đen nè rồi sau đó mình sẽ lấy cho mình thêm một cái khói nữa để mình làm cái loa bạn ơi à, đây đây lấy cái này làm cái loa đi rồi mình sẽ lắp trên đây thế này đó lắp lên wow nhìn cũng bắt đầu thấy đẹp đẹp rồi đó lắp lên thế này nguyên một dàn loa mình gọi là cái nhà cái biển mà mình cảm thấy mình bí quá ta ok lắp cái tivi vô này đó xin giới thiệu các bạn đây chính là tivi 100 inch đó siêu xịn luôn của samsung nha các bạn đó phong ơi ông mở cửa ra coi nè phong ơi mở cửa ra mở... hả có chuyện gì đâu tôi coi cái gì trời trời vậy đó dịch vậy đây quay đây coi nè anh quay coi nè có gì à quay đây quay đây quay đây qua coi con timmy nữ thần của cá đâu anh à, anh, anh anh qua coi con timmy nó đang cho cá hút mỡ nè anh cái gì vậy mấy con cá đang hút mỡ timmy anh ơi mấy con cá đang hút mỡ timmy đó hiểu không à, xin theo bạn đây chính là dịch vụ hút mỡ cho cá đó timmy đồ các bạn ơi bạn nhìn nè bây giờ là anh dịch với lại tim timmy đang đứng cho mấy con cá nó hút mỡ nè bạn trời ơi cá hút mỡ quá trời ơi cho tôi chơi chung với chui vô chui vô chui vô à đâu anh đâu vậy Mấy bạn ơi, bạn coi nè, thấy không? Bây giờ mình với anh Dịch với lại Timmy đang sử dụng dịch vụ uh, hút mỡ rồi các bạn thấy không? Bọn mình hút mỡ bằng mấy con cá nè, đó. Bọn mình nhiều mỡ quá cho nên là con cá nó nhào cho nó hút mỡ bằng mình nè, đó. Bây giờ không cần để trở thành 6 muối các bạn ơi. À, quá hợp lý luôn đúng không? <laughs> rồi, ok. thôi đi chấm điểm nhà đi, từ nãy giờ gọi là xây xây đủ rồi nè, để em coi coi. Rồi, đi theo, đi theo. Trời ơi, một đùi cá được Timmy Giết bớt đi, trời Để thế này tí nữa mấy bạn xem video bạn choáng ngợp luôn á trời Nhức đầu lắm luôn á nhìn Quá trời cá Mấy ông bơi chỗ khác đã dụ đi chỗ khác Dụ em mà dụ, tôi sẽ giết hết bọn nó, tôi làm cá nướng luôn Giết, giết, giết đi dịch Bắn nó dịch, bắn nó, đúng rồi Phụ em bắn nó dịch, bắn nó Trời ơi, cá của tôi, trời ơi Cá nè, cá nè, cá nè Trời ơi, mấy con cá nó chu mỏ rồi, hung em nè anh ơi Mấy con cá này biến thái quá Nó hung mỏ, nó chu mỏ nè ra tôi nhé Mày thôi mày bớt, mày bớt cho tha được không? Người ta đang dọn không dọn dùng thì thôi đứng kêu đó Ê anh, con Timmy nó hải vụ anh? Bọn mình đứng trên đây bọn mình giết cá bên dưới nó nó, nó, nó, nó lụm hết cá đem đi nướng ăn mình nó kìa Đúng là đồ vô văn quá Ờ mồm nó thì không thương mấy con cá mà tay này nó lụm Ok rồi bây giờ mình sẽ chấm điểm nhà đầu tiên nhà Timmy nha Ở trên nhà Timmy nó có gì đây? Cái này là cái hồ bơi hả? cái hồ à, bơi dạ. mà sao bên trong sao bên trong mà xây cái hồ bơi ở dưới đáy biển mà có khùng không nó xây cái hồ bơi ở bên dưới biển anh ơi nó bị khùng rồi ở dưới biển nó có quá trời nước rồi nó còn xây hồ bơi nữa ok để em vô nhà nó coi coi có gì không nha nhà timmy thì à, có giường ngủ nè có lò nướng có đèn đồ đầy đủ rất là gọi là hợp lý dành cho sinh tồn luôn ôi hình như trong đây nó không có nước các bạn ơi trong nhà timmy là không có nước à nhà timmy là không có nước nha còn nhà của mình với anh dịch thì có nước các bạn ơi giờ qua nhà anh dịch thử nha nhà anh dịch thì để xem coi nhà anh dịch ui có lầu luôn wow có lầu trời trời ơi, có tên lửa luôn dịch xài tên lửa luôn dịch wow cái gì hai cái luôn đây đây là tàu ngầm wow ghê ghê ghê ghê Wow, nhà của dịch coi bộ cũng xịn ghê luôn bạn bạn xem nè Cũng có giường ngủ, có kệ sách nè Rồi có thêm bàn chế tạo các kiểu Mà có có, có cả lầu luôn bạn ơi Mà trên lầu còn có thêm gọi là gì ta à, Những cái này dịch dịch kia là tàu ngầm mấy bạn ơi Wow, xịn vãi Ok, bây giờ tới lượt nhà em nè Qua đây, mọi người qua đây, mọi người qua đây Ok, xin giới thiệu với mọi người Đây chính là nhà của em Em sẽ giới thiệu anh trong nhà em có một dàn gọi là đèn rất là xịn luôn đèn là đèn mua từ bên nhật bản về nha cực kỳ xịn cực kỳ sáng luôn và ở đây em có một cái màn hình tivi samsung đó nghe nói samsung mày sắp... lắp tivi dưới nước luôn đúng rồi lắp tivi bên dưới nước luôn em còn xài điện ở bên dưới nước luôn á trời ờ rồi là có có tivi bên dưới nước nè ở đây có một bộ bàn ghế chúng ta có thể ngồi nè đó bên đây là giường ngủ nhà em còn có rất là nhiều hoa luôn và em có nuôi một con một con cá mập siêu to khổng lồ trong trong nhà anh thấy không nó bơi qua bơi lại thấy không à, một con cá mập siêu to khổng lồ luôn lại giết nó tại sao anh lại giết con cá mập đó trời con cá mập đó là của là của của sammy sammy mua đó tí nữa nó về nó giết em anh đậu không mua nào sao sao vừa mới xây nhà xong bày đặt sammy mua thôi em giỡn mà ờ thấy không mày thấy không nhà của mình là gọi là siêu hiện đại luôn có cái màn hình của samsung nè nghe nói samsung sắp rút khỏi việt nam cho nên là mình mua liền luôn để mình dự trữ này thấy không đó ok bạn ơi thì các bạn thấy nhà của mình nè với là nhà của anh dịch và nhà của timmy nhà nào là đẹp nhất thì các bạn đừng quên là bình luận lại cho mình biết nha đó chứ mình thấy là nhà của mình là siêu hiện đại đó mình nghĩ rằng là mình giành top 1 rồi đó bạn à ok và anh em có thấy thích những cái ngôi nhà này không nếu bạn thấy thích thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè share nè